hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu chào các anh chị và các bạn hôm nay ờ, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái ờ, giải pháp khi mà mình đi tư vấn rất là hiệu quả đây có thể nói là một tuyệt chiêu để tư vấn giúp các anh chị có thể 90% là chốt được hợp đồng đây là một cái giải pháp mà rất là nhiều người đang sử dụng hiện nay và nó là một cái giải pháp tối ưu nhất và toàn vẹn nhất cho một gia đình có những đứa trẻ đang ở độ tuổi ăn học trước khi vào tư vấn thì anh chị phải thu thập được những cái thông tin rất là quan trọng như là thu nhập bình quân một tháng này tên tuổi của hai vợ chồng và những đứa con đặc biệt là những người phụ thuộc khi mà thu thập được cái thông tin của khách hàng rồi thì mình sẽ bắt đầu vào tư vấn vậy thì anh chị cảm nhận gì về cái cuộc sống hiện nay trong gia đình anh chị nếu như khách hàng chưa biết trả lời thế nào mình có thể nói với khách hàng là cuộc sống là rất là hạnh phúc hay là chỉ bình thường thôi chẳng hạn như vậy khách hàng có thể trả lời là rất hạnh phúc hoặc chỉ bình thường thì vậy thì bắt đầu mình sẽ vẽ một cái ngôi nhà mình hình dung cái ngôi nhà của khách hàng như thế này tức là mình sẽ vẽ ngôi nhà ra vẽ ngôi nhà trong đấy chồng cho đến vợ và những đứa con khi mà mình vẽ xong ngôi nhà thì mình tiếp tục hỏi khách hàng vậy thì theo anh chị với cái cuộc sống bình thường như thế này có phải tự nhiên có hay không đương nhiên khách hàng sẽ trả lời là không phải tự nhiên mà có vậy thì với cái cuộc sống bình thường như thế này không phải tự nhiên mà có phải không chị mà là do hai vợ chồng phải lao động cật lực bên cạnh đó còn phải có ý thức tiết kiệm thì mới có phải không ạ vậy anh chị cho em hỏi ngôi nhà của anh chị ở ngày nay có được xây trên đất hay không? Thì đương nhiên khách hàng sẽ trả lời là ngôi nhà đều phải được xây trên đất rồi. Ờ, anh chị nói rất là đúng. Nếu như nhìn một cách trực quan thì chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng theo quan điểm của cá nhân em thì không có ngôi nhà nào được xây trên đất hết mà nó phải được xây trên một cái nền tảng là hết sức khoa học là phải có một người đứng ở đây hay mình vẽ hình với em đây mới là đất người này phải chịu trách nhiệm giang đôi tay để nâng đỡ cho cái ngôi nhà này tuy nhiên ở đây hai cánh tay không phải là bằng xương bằng thịt mà là cái khả năng tạo ra thu nhập để nuôi sống gia đình này khi mà mình nói cái ngôi nhà mà đã không được xây trên đất thì mình phải chứng minh cho khách hàng thấy là ngôi nhà này không được xây trên đất bắt đầu mình chứng minh Vậy thì anh chị cho em hỏi là để có cái cuộc sống bình thường như thế này, chi phí tối thiểu một tháng của anh chị là bao nhiêu? Cái chi phí tối thiểu này nếu như khách hàng không biết thì mình có thể nhắc khách hàng là nó bao gồm là tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền xăng dầu, xe máy, xe ô tô, bỏ qua vui chơi giải trí. Ví dụ như khách hàng trả lời 15 triệu như vậy anh chị có đồng ý với em là để có được cái cuộc sống bình thường như thế này không phải tự nhiên có mà là phải có 15 triệu này phải không ạ nếu như không có 15 triệu này thì cuộc sống của gia đình này có còn bình thường như thế này được hay không khách hàng đương nhiên sẽ trả lời là không vậy thì 15 triệu này có phải tất cả những thành viên trong gia đình anh chị đều đã đi làm và tạo ra nó hay không lúc này khách hàng sẽ trả lời là chưa bởi vì hai cháu đang còn nhỏ vậy thì rõ ràng cánh tay ở đây không ai khác chính là hai vợ chồng anh chị vậy anh chị cho em hỏi vợ chồng anh chị tức là hai người trụ cột này phải cung cấp cái khoản tiền này chỉ một tháng hay là liên tục khách hàng sẽ trả lời như thế nào chắc chắn là liên tục rồi vậy thì năm nay anh chị 30 tuổi vậy anh chị sẽ cung cấp cái khoản tiền này trong bao lâu có thể là khách hàng sẽ trả lời đến khi mà nghỉ hưu chẳng hạn giả sử như ở đây khách hàng trả lời là 20 năm thì mình lấy 20 nhân với 12 nhân với 15 sẽ là ra số tiền 3 tỷ 6 khi mà nhân ra được cái số tiền như vậy thì mình sẽ hỏi khách hàng là vậy anh chị có biết 3 tỷ 6 này là số tiền gì hay không số tiền này em không cần biết anh chị làm gì để kiếm ra nó nhưng sau 20 năm nữa với cuộc sống bình thường như thế này gia đình anh chị buộc phải tiêu hết số tiền này em gọi đây nó là cái quỹ này là quỹ trách nhiệm điều thứ hai em muốn hỏi anh chị trong gia đình anh chị điều anh chị quan tâm nhất hiện nay là gì có phải tương lai của những đứa trẻ này hay không khách hàng sẽ trả lời đúng rồi vậy thì những đứa trẻ này lo cho chúng cũng chỉ có giới hạn thôi chỉ cần trao cho chúng một tấm bằng đại học sau này ra trường với hàm lượng chất sáng cao thì anh chị nghĩ có ổn không nhưng anh chị có đồng ý với em là muốn cho con đi học thì phải có tiền vậy chúng ta lập ngay một cái quỹ là quỹ giáo dục em giả sử năm nay đứa lớn là 10 tuổi sau 8 năm nữa chúng sẽ vào đại học vậy anh chị muốn con cái của mình học trong nước hay nước ngoài nếu học trong nước chi phí khoảng 200 triệu trên 4 năm học 200 triệu này là mục tiêu chúng ta đặt ra mà muốn thực hiện được nó phải lên kế hoạch từ bây giờ ta lấy 200 triệu chia cho 8 năm chia cho 12 tháng sẽ ra khoảng 2 triệu mốt trên một tháng số tiền 2 triệu mốt này anh chị gửi chết vào ngân hàng đứa thứ hai cũng vậy vậy theo anh chị nếu như gia đình anh chị thực hiện được cái kế hoạch chi tiêu như thế này thì anh chị có yên tâm không ạ khách hàng sẽ trả lời là rất yên tâm vậy thì anh chị cho mọi cái kế hoạch này có gì là quá cao sang hay là xa xỉ với gia đình anh chị ấy không ạ hay chỉ bình thường thôi vậy nếu như nó bình thường thì anh chị có muốn thực hiện nó hay không và để thực hiện có cần điều kiện gì hay không thực hiện nó có dễ hay không nó không dễ nó phải có điều kiện điều kiện ở đây là gì đó là ngày hôm nay cũng phải giống như ngày mai và những ngày tiếp theo thời tiết phải rất là đẹp hai vợ chồng anh chị vẫn phải đủ sức khỏe để lao động bên cạnh đó phải có ý thức tiết kiệm thì mới có anh chị có công nhận với em là ngày mai là ngày gần chúng ta nhất nhưng có ai biết ngày mai diễn ra như thế nào hay không có ai biết ngày mai xe của chúng ta ra đường rẽ trái rẽ phải gặp ai hay không không ai biết vậy em cứ lấy giả sử một năm có 365 ngày 364 ngày thời tiết rất là đẹp một ngày bỗng dưng mưa bão ập tới nó mang theo sấm chớp và một tia sét nó lao vào đây tia sét này mang theo hai chữ rủi ro mà rủi ro thì không ai mong muốn nhưng nó đến sẽ không báo trước một trong các nguyên nhân lớn nhất của nó chính là tai nạn bệnh hiểm nghèo thậm chí là mất sớm vậy thì anh chị cho em hỏi một trong các cái vấn đề về tai nạn bệnh hiểm nghèo hoặc mất sớm này nó ập xuống mà rơi đúng vào người trụ cột này thì theo anh chị lúc này thu nhập của anh chị sẽ bằng bao nhiêu thu nhập của người trụ cột lúc này sẽ bằng không khi thu nhập bằng không thì quỹ giáo dục không còn quỹ trách nhiệm sẽ không còn số tiền 15 triệu này cung cấp hàng tháng cũng sẽ bị xóa bỏ hay nói đúng hơn lúc này đôi tay đã gãy xuống khi đôi tay đã gãy thì toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu trong gia đình của anh chị sẽ như thế nào đặc biệt là những đứa trẻ này ai sẽ là người đứng ra lo cho chúng liệu lúc này có tổ chức cái cá nhân nào đứng ra để lo trang trải toàn bộ những chi phí sinh hoạt cũng như có thể là những món nợ mà người trụ cột này không may gặp rủi ro phải vay mượn để chữa trị mà ra đi hay không không ai hết đúng không vậy thì anh chị cho em hỏi một câu rất là chân thành nếu như trong gia đình anh chị người chồng của mình hoặc người vợ của mình bỗng dưng họ đổ đốn cờ bạc lô đẻ họ đánh cho khuynh gia bại sản họ mang toàn bộ những tài sản cũng như cái tiền tiết kiệm của gia đình nướng vào canh bạc lô đẻ vậy thì anh chị có ghét không có muốn bỏ hay không chắc chắn là rất là ghét phải không ạ thế nhưng giả sử như anh chị chưa bỏ mà khuyên can bản thân cái người vợ người chồng này tỉnh ngộ và quay lại trí thú làm ăn thì theo anh chị có cơ hội để làm lại hay không? Chắc chắn là có, phải không ạ? Nhưng có một canh bạc, em gọi là canh bạc cuộc đời, đó là người trụ cột này mang toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu trong gia đình họ đánh cược với chính sức khỏe của mình. Nếu như người này vẫn đủ sức khỏe, vẫn lao động, vẫn đi làm thì vẫn sẽ tạo ra thu nhập để nuôi sống họ. Nhưng nếu tai nạn bất ngờ xảy ra mà nó để lại cái hậu quả là nhẹ để tàn phế mà nặng là tử vong thì theo anh chị lúc này có cơ hội làm lại nữa hay không không đúng không nào vậy thì rõ ràng anh chị thấy cái canh bạc cờ bạc lô đề chúng ta rất là ghét ai cũng muốn bỏ thế nhưng vẫn có cơ hội để làm lại cái canh bạc cuộc đời này thì sao nếu như người trụ cột gặp rủi ro tai nạn ập tới mà nó để lại hậu quả là tàn phế rồi thì ai lo cho những đứa trẻ này vậy thì những đứa trẻ này sẽ phải vào đời sớm chúng sẽ tiếp xúc với một môi trường xấu tương lai của chúng sẽ ra sao vậy thì theo anh chị canh bạc nào nguy hiểm hơn vậy bây giờ em hỏi anh chị một câu nếu như đôi tay này bất ngờ gãy xuống gia đình anh chị đã có phương án nào để bảo vệ toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu trong gia đình mình hay chưa đây mới chính là lý do tại sao hôm nay em đến gặp gia đình anh chị. Em đến với gia đình anh chị. Em muốn chia sẻ với anh chị là ngay từ lúc này, khi đôi tay còn đang lao động để tạo ra thu nhập, thì hãy dựng bên cạnh một đôi trụ. Anh chị thấy không? Khi em chưa dựng đôi trụ thì ngôi nhà của mình có mong manh hay không? Nhưng khi em đã dựng đôi trụ bên cạnh này thì anh chị thấy có chắc chắn không ạ? Rất chắc chắn phải không ạ? Vấn đề ở đây là đôi trụ này giúp ích gì được cho gia đình anh chị khi đôi tay này bất ngờ gãy xuống. Nếu đôi tay này bất ngờ gãy xuống, gia đình anh chị sẽ được cung cấp ngay một khoản tiền tối thiểu là 2 tỷ và tối đa là 3 tỷ. Nó bao gồm cả tai nạn, bệnh hiểm nghèo, thậm chí là qua đời. Em cứ cho là số tiền tối thiểu là 2 tỷ đi. Những người còn lại thông minh không tiêu, đem kinh doanh vào gửi ngân hàng em cứ lấy giả sử lãi suất là 10% một năm thì một năm gia đình anh chị sẽ được cung cấp một khoảng 200 triệu 200 triệu chia cho 12 tháng thì mỗi tháng gia đình anh chị cũng có một khoản 17 triệu tiền 17 triệu này đã cung cấp đủ cho gia đình anh chị nhưng số tiền 2 tỷ này vẫn còn nguyên vậy nếu như gia đình anh chị được sở hữu cái giải pháp mà em đưa ra trong ngày hôm nay thì có yên tâm không ạ? Vậy thì để sở hữu toàn bộ cái giải pháp này, gia đình anh chị thì cần làm một việc hết sức đơn giản. Đó là dành ra một năm khoảng 25 triệu. Tuy nhiên số tiền này không phải là tiêu đi. Nếu xảy ra rủi ro, gia đình anh chị sẽ đền bù số tiền 2 tỷ. Còn nếu không xảy ra rủi ro, số tiền này sẽ được tích lũy hàng năm. Sau này sẽ được cung cấp một khoản gọi là lương hưu. Lương hưu này sẽ được nhận suốt đời sau này về già anh chị vẫn còn lại một khối tài sản rất lớn để thừa kế mà cái thừa kế này nó dành cho những đứa con có hiếu vậy thì với cái giải pháp mà em đưa ra cho gia đình anh chị trong ngày hôm nay anh chị đã thực sự yên tâm chưa ạ vậy anh chị thấy số tiền 25 đến 30 triệu này nó có quá lớn hay là quá ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh chị hay không với vai trò là người tư vấn viên bảo hiểm hôm nay em đến với gia đình anh chị em khuyên anh chị hãy cơ cấu lại thu nhập của mình để đảm bảo toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu trong gia đình anh chị cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra vậy anh chị sẽ chọn mức phí một năm là 25 triệu hay 30 triệu một năm ạ nếu như anh chị chọn 30 triệu thì anh chị sẽ để ai là người thụ hưởng trên cái hợp đồng này ạ à? Vâng. Xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu anh chị thấy hay, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.